Là dự án trọng điểm quốc gia, khu đô thị sinh thái phức hợp Kinh Bảy, tọa lạc tại vị trí chiến lược và độc tôn về phía đông bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Kinh Bảy đã tạo ra điểm nóng mới trên thị trường bất động sản khu vực. Vị thế đắc địa với ba mặt tiền sông lớn, mặt tiền đường vành đai 3 và liên kề với quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đường vành đai 3 và cầu quận 9 Nhơn Trạch dự kiến khởi công năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2021 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ kinh Bay đến trung tâm quận 1 chỉ còn 20 phút và 15 phút di chuyển đến trung tâm quận 2. Đường 319 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018 rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh kinh bay hiện nay thêm 10 phút. Quy đất dọc đường vành đai 3 được ưu tiên cho phát triển dự án nhà ở, trung tâm tài chính, thương mại, giải trí. Con đường tỷ đô này hiện đã thu hút hàng chục dự án nhà ở nghỉ dưỡng quy mô lớn. Kinh Bảy còn nằm tiếp giáp với các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Long Thành Dầu Dây, quốc lộ 511, Hệ thống sông Đồng Nai bao quanh Nhơn Trạch còn được ví như chiếc máy điều hòa nhiệt độ cho giải đô thị sinh thái ven sông này. Chính vì vậy, Kinh Bảy được xem là khu đô thị sinh thái ven sông chuẩn mực với đầy đủ ba ưu thế: cận thị, cận giang, cận lộ. Khu đô thị sinh thái phức hợp Kinh Bảy sở hữu vị thế phong thủy thượng hạng với địa thế ba mặt giáp sông, khai thông, tài vật, quý hiếm, bên cạnh hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với hệ thống bệnh viện và trường học quốc tế, trung tâm thương mại, công viên dân cư, bến du thuyền, công viên ven sông, đài ngắm cảnh, vân vân. Khu đô thị sinh thái phức hợp Kinh Bảy còn liên kết nhiều tiện ích đẳng cấp như tuyến metro số 1 biến thành suối tiện, tuyến buýt đường sông thành phố Hồ Chí Minh Nhơn Trạch, sân golf Yongsan, sân 18 lỗ chuẩn quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Nhơn Trạch, Sân bay quốc tế Long Thành. Kinh Bay, đẳng cấp hội tụ.